Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tự hào quá Việt Nam Airlines ơi, nhân viên buôn hàng đá Vào ngày 16 tháng 3 năm 2023, báo chí trong nước đồng loạt đưa tin về việc ba tiếp viên của hãng hàng không Việt Nam Airlines bị bắt giữ vì sách đến 10 kg thuốc lắc và ma túy từ Pháp về Việt Nam. Thông tin này, Tri Cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết ba tiếp viên này đi chuyến chuyến máy bay VN10. Người buôn lậu ma túy ắt phải là chịu sự trừng phạt của pháp luật, không thể khác được. Vụ việc đã công khai trên phương tiện truyền thông đại chúng thì xem như hết đường chạy chữa. Và phần còn lại là phần của pháp luật. Nhân viên Việt Nam Airlines buôn bán ma túy gây sốc. Việt Nam Airlines chính là vai chính trong vụ tổ chức chuyến bay giải cứu. Trong vụ làm ăn này còn có Vietjet Airways và Bamboo Airways. Tuy nhiên, Việt Nam Airlines vẫn là đầu sỏ bởi nó là doanh nghiệp của nhà nước trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Tham gia vào mâm của chuyến bay giải cứu này là một hệ thống gồm rất nhiều ban bệ, trong đó có Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các địa phương tiếp nhận người trở về từ các chuyến bay giải cứu. Thông tin từ nội bộ bên trong cho biết, sở dĩ các hãng máy bay như Vietjet Airways và Bamboo Airways nhảy vào là bởi thấy anh cả là kẻ đi tiên phong đều có cái chuyến bay này. Họ quan niệm ăn chung và nếu có việc gì xảy ra thì chộp anh cả Việt Nam Airlines trước. Họ tin vào cái bóng Việt Nam Airlines nên cũng tham gia vào đường dây này. Có thể nói Việt Nam Airlines là hãng bay tiên phong trong việc ăn cướp tiền, mồ hôi và nước mắt của người dân Việt Nam ở nước ngoài. Tất cả có khoảng 2.000 chuyến bay, mỗi chuyến bay kiếm lời khoảng 2 tỷ đồng. Vì thế số tiền mà nhóm lợi ích tổ chức chuyến bay giải cứu chia nhau khoảng 4.000 tỷ đồng chưa có quan chức nào của Vietnam Airlines bị truy cứu về chuyến bay giải cứu cả. Được biết, số nạn nhân của tập đoàn hút máu này là 200.000 người tại 60 quốc gia trên toàn thế giới. Giá vé mà nạn nhân phải bỏ ra để mua được chuyến bay về Việt Nam đắt từ 4 đến 5 lần giá vé thông thường. Có thể nói đây là một nhóm tội ác thì đúng hơn. Chủ trương cho Vietnam Airlines thực hiện hành động tội ác này không khác nào, chính là lãnh đạo của ngành này đã để xảy ra chuyện đó. Mà một khi lãnh đạo đã chủ trương ác như thế thì làm sao để 100% các nhân viên của họ là chính trực cho được. Việc nhân viên Việt Nam Airlines là hãng hàng không quốc gia Việt Nam buôn thuốc lắc là hình ảnh rõ nét nhất của một doanh nghiệp với thượng bất chính, hạ tất loạn. Việt Nam Airlines là hãng hàng không độc quyền tổ chức chuyến bay, công vụ cho các lãnh đạo chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đi công du nước ngoài. Có thể nói không ngoa rằng hãng hàng không Việt Nam Airlines chẳng khác nào hãng hàng không hoàng gia với Bộ Chính trị đóng vai trò như một hoàng gia vậy. Là vì hãng hàng không con cưng như thế nên nó rất lộng hành. Vụ án chuyến bay giải cứu đã bắt các quan chức từ trung ương đến địa phương, đã có phó thủ tướng thường trực phải mất chức. Nhưng cuối cùng có quan chức Việt Nam Airlines nào bị bắt đâu. Đấy là hành động bao che rất rõ ràng. Và nếu lãnh đạo Việt Nam Airlines vẫn bình chân như vậy trong vụ chuyến bay giải cứu này, thì rất có thể sau này họ sẽ coi trời bằng vùng và tiếp tục thực hiện những hành động phi pháp, cướp đoạt tiền của người dân Việt Nam trong và ngoài nước. Nghề phi công, nghề tiếp viên hàng không là nghề có thu nhập cao trong xã hội tại Việt Nam. Chỉ cần nhận lương thì các tiếp viên hàng không đã đủ sống, không cần phải lo lắng với tiền bạc, vậy mà vẫn buôn ma túy để kiếm thêm thì quả là lòng tham không đáy dư luận cho rằng không thể nói ông Nguyễn Văn Thể sẽ vô can trong vụ chuyến bay giải cứu. Cho đến nay, vụ chuyến bay giải cứu còn nhiều mảng tối mà ông Tô Lâm chưa đụng đến. Đó là trách nhiệm của hãng bay Vietnam Airlines và lãnh đạo của Bộ Giao thông Vận tải trong vụ này. Bộ Giao thông Vận tải có vai trò là cơ quan phối hợp chịu trách nhiệm chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam cấp phép bay. Ông Nguyễn Văn Thể khó có thể vô can về vụ việc.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 Ở những nước văn minh tiên tiến, họ không cần ban này ban kia để chống tham nhũng. Họ cứ làm theo luật, trong đó có những quy định về tội tham ô, tội hối lộ. Khi luật đã được thông qua và có hiệu lực thì bộ máy nhà nước cứ theo luật đó mà xử lý, không cần phải lập qua quá nhiều ban bệ như chiếc chế độ Đảng Cộng sản. Tuy nhiên, tại các nước dân chủ, quan chức chỉ cần nhận món quà nhỏ trị giá vài ngàn đô đã bị liệt vào tội tham ô và cứ thế luật pháp ra tay xử lý không chừa một ai. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng chống tham nhũng như bôi thuốc ngoài da vậy. Ở Việt Nam, Đảng Cộng sản đem ra đủ thứ tấm gương, họ lấy đức tính từ ông Hồ Chí Minh mà họ cho là liêm khiết để làm tấm gương cho quan chức học tập. Kinh phí cho việc học tập toàn đảng là lấy từ tiền thuế của người dân phải đóng Tuy nhiên, thực tế thì không hề có một quan chức nào liêm khiết mà chỉ có quan chức chưa bị lộ. Chính vì thế mà nguồn quan tham cấp cho Nguyễn Phú Trọng cháy vô tận. Vào ngày 4 tháng 3 năm 2016, tại hội nghị tổng kết 10 năm thi hành luật phòng chống tham nhũng, hội nghị phòng chống tham nhũng do Bộ Tư pháp tổ chức, ông Phạm Trọng Đạt là Cục trưởng Cục chống tham nhũng khi đó là Thanh tra Chính phủ đã phát biểu Chống lại có khi chúng tôi chết trước. Câu nói này làm dậy sóng mạng xã hội lúc đó, tuy nhiên đấy là câu nói thật. Tham nhũng trong chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đến hồi không thể chống. Phía chống tham nhũng mà dưới cơ thì phải chính họ sẽ bị thịt trước tiền cho nên mới có chuyện các quan chức trong cơ quan chống tham nhũng thỏa thuận với bên bị thanh tra để đưa ra những kết luật huề cả làng. Phía thanh tra được tiền và bên bị thanh tra vẫn giữ được chức tham nhũng hiện nay ở Việt Nam đã trở nên quá mạnh. Năm 2014, ông Nguyễn Phú Trọng đã thừa nhận Đảng Cộng sản còn phải chống tham nhũng ngay trong cơ quan chống tham nhũng. Lãnh đạo Đảng Cộng sản thường hay nói dối và mị dân, nhưng câu nói này của ông Trọng là câu nói thật. Bệnh tham nhũng là bất trị. Trước đây, quan chức biển thủ trục tỷ đã là tham nhũng lớn, giờ đây quan chức làm thất thoát lên đến hàng vạn tỷ. Quan chức trước đây có chiếc xe máy tốt là có tiền, nay quan chức cấp phường, cấp xã, ô tô hai ba chiếc là chuyện bình thường. Trong khi đó, đồng lương họ nhận được là đồng lương chết đói. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dựng lên chiếc lò chống tham nhũng, nhưng hơn 10 năm qua, ông càng chống tham nhũng, càng bùng lên cả về số lượng lẫn chất lượng. Số tiền bị mất mát, bị quan tham cướp đi hàng nghìn, hàng trăm tỷ đồng. Ngày nay, tham nhũng chục tỷ thì có gọi là tham nhũng vặt. Ông Nguyễn Đức Trung sau khi bao nhiêu năm làm quan chức khi ra tòa đã dùng tới 25 tỷ đồng để mua 3 năm tổ Không biết tiền ở đâu mà ông Nguyễn Đức Trung có nhiều đến như thế, không tham nhũng thì lấy tiền ở đâu ra đây. Thị trường mua quan bán chức nhộn nhịp từ trung ương cho đến địa phương, chỉ với ghế đại biểu quốc hội không quyền lực mà bà Châu Thị Thu Nga đã phải bỏ ra đến 30 tỷ đồng để mà mua nó. Không biết những quan chức có thực quyền có thể can thiệp vào chính sách và can thiệp vào đấu thầu để trục lợi thì giá sẽ là bao nhiêu. Có quyền làm ra tiền và có tiền thì lại mua được chức. Và cứ như thế Đảng Cộng sản Việt Nam không có người liềm khiết. Họ cứ ăn, ăn càng ngày càng bạo và không cần quan tâm đến lò của Nguyễn Phú Trọng. Khi lò ông Trọng sơ tới thì tiền của họ đã quá nhiều, quá đủ để cho con cháu của họ hưởng thụ trong nhiều đời chẳng hết. Tham nhũng đang len lỏi vào mọi ngóc ngách của cuộc sống ở Việt Nam từ xã, huyện, tỉnh lên đến trung ương. Việc chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng được ví như chữa bệnh ngoài da vậy, chứ không thể triệt tận gốc. Cái gốc là thể chế chính trị, thể chế này tạo ra quan tham từ lớp này lên đến lớp khác, cho nên việc chống tham nhũng của ông Trọng cũng chỉ là dọn lớp trước để lớp sau chám vào.